À, so bây giờ thì rất là no khá là no rồi mình đã ăn gần như là 99 phần trăm tất cả các món ăn ở đây set của Takashi Naya Hôm nay thì sẽ review cho các bạn COP này như thế nào nhé bảy nên là cái giá trước sau đó mình sẽ đi lấy sau đi đáp án tại thì mình đã lấy xong đồ ăn bạn béo thì đã ăn rồi à, mình sẽ cho các bạn xem là mình à, lấy những cái gì nhé mình lấy gồm có là một cái ức vịt salad một cái um, à, thịt heo sốt với lại một cái gà sốt và một ít um, salad rau củ quả bây giờ là chúc các bạn ngon miệng nè comment cho các bạn là thử ăn ở một nước cái xe như thế nào nhưng mà ra thì đầu đi sài gòn nghĩ là nó quá là sang trọng không nghĩ là cái khá là mạnh khi đến vào đây luôn đây là ổn bây giờ sẽ tiếp tục ăn cái đây tiếp sẽ tiếp cho các bạn xem tiếp theo thì uh, mình sẽ rất là có uh, sushi ẩm thực của Nhật Bản và Hàn Quốc thì uh, thì uh, ra thì nếu như mà ăn sushi thì không thể ăn ở trong này được nhưng mà thì uh, Rogo Deli hoặc là đi uh, quán ăn mà chuyên về sushi của Nhật Bản á, thì nó sẽ ngon hơn tuy nhiên thì mình thử xem thử là cái này là như thế nào nha đây cho các bạn coi ra thì mình cũng biết cái này là cái gì và là khá là với các mùa này thì uh, cảm thấy là có rất nhiều món ăn nếu đếm không nhầm thì uh, có trên khoảng 30 đến 40 món vậy và cái món tiếp theo mình lấy thì chủ yếu là mình thì ăn à, nhiều rau thế nên là hôm nay mình lấy khá là nhiều rau với lại thịt gà mình thấy có một vài chỗ là có cả cá và hải sản nữa nhưng mà nói chung là mình review các bạn xem thử cái món này nó như thế nào nhé mình đã ăn xong cái uh, món chính đầu tiên Việt Nam mà nói thì uh, khá là ngon đã đi Sài Gòn rất là nhiều lần rồi nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên mà mình được ờ, đi ăn tết cảm giác giống là quê lên phố vậy nhưng mà cái recommend cho các bạn khi mà đi ăn có buffet ở đây là cứ thử xem à, so bây giờ thì rất là no khá là no rồi mình đã ăn gần như là 99 phần trăm các món ăn ở đây bây giờ thì à, có một cái món tráng miệng rất là xinh xinh như thế này cho các bạn à, ở đây là mình có um, đây là mình có gồm có là Costa cái bánh mousse kiwi một cái mousse của tinh dây và một bánh da lợn ăn thêm vị như thế nào